thiệu dạ, với các bạn điều khiển hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 mùng 3 tháng 4 hôm nay là mùng 3 tháng 4 là ngày chủ nhật Đấy, quay cho các bạn xem những cái giò kèn à, tuyệt sắc giai nhân Đấy, ví dụ như đây là chiếc giò đã ngay trước mặt này nó là 14 15 à, mầm gốc nó quá xuất sắc luôn Đấy, chị hôm nay mới là vẫn đang nở rất là trúng chín đó là những tuyệt phẩm dành cho là các bạn là yêu thích màu tím Đây. nhìn cái là mê đôi môi của em sao mà tạo hóa tạo ra đôi môi của em rất là tuyệt vời đôi môi hình trái tim gió héo rồi nhưng mà vẫn còn à, tím đỏ rực rỡ cho các bạn quá là tuyệt vời nha các bạn đây là một tác phẩm rất là đẹp đã cắt một hai cho nó Đấy. những ai yêu màu tím để cảm thấy nó là rất tuyệt vời hôm nay là chủ nhật rồi Đấy. còn ngày mùng 3 tháng 4 nhưng mà vẫn còn nụ đây các bạn này ôi giời ơi sao đôi môi của em lại kỳ diệu như vậy Đấy, đôi môi chỉ có hoàng thảo kèn Đấy, rừng này trâu mới có ánh đỏ đẹp này tím nhé giờ này vẫn còn đang nguyên nụ mầm gốc à, mầm lớn nhất là được 30 à, cm 40 con sậu tốc hợp mấy năm trước em đi triển lãm ở Lai Châu vẫn còn ai đăng tên trời ơi màu sắc nó huyền ảo và lung linh đôi môi của em nhìn thì giật mình tím chưa các bạn nào cho các bạn chiêm ngưỡng màu tím yêu sắc tím yêu màu tím của thiên nhiên và của tạo hóa Đấy. rất là rực lửa những bạn nào là idol của màu tím này rõ này đây quay cho các bạn tiếp một cái rổ nguyên bản đây, đây. nói là tuyệt vời một thân hai thân ba bốn năm sáu bảy tám mười thân này. 10 mầm gốc mà đây nha chỉ có kèn rừng nai châu mới có cánh sáp dày đậm và môi trái tim rất là đẹp vẫn đang hé nở dạ, nay là mùng 3 tháng 4 cho các bạn xem u nồi đã nhăn này cho các bạn xem tuyệt phẩm bây giờ rực nửa chưa các bạn con đang nụ chỉ trị tám mầm gốc chín mầm gốc như là mạ Đấy. như là mạ quá là tuyệt vời Rồi, thân ái chào các bạn và tất cả những ai yêu là những ờ, bông hoa của cánh rừng Đấy, đã đem lại cho chúng ta là một cái hương sắc thật là tuyệt vời và cho chúng ta một cảm giác thư giãn Đấy. Đấy. À, video đến đây xin được kết thúc xin cảm ơn các bạn là theo dõi video và ủng hộ à, video cho một like và cho một nút đăng ký video đến đây xin tạm dừng à, đây là của Facebook Đinh Văn Quý số điện thoại 0956 134678 này. kèm tại vườn